nhìn, cảm nhận lời giảng dạy, tuy rất đơn sơ nhưng bao hàm nhiều ngụ ý sâu xa. thánh là tông đồ của giới trẻ thì có sự hiện diện rất giám tỉnh dòng đông Costco tại miền Tây Nam Đức Hoa Kỳ. Thư giám tỉnh và hiện bây giờ đang là ở bên Hồng Kông và có là tuyên úy vùng Tây nam nước Pháp và có cha của đạo ở mừng 100 năm mà một vị thánh vĩ đại của thế kỷ thứ 19 đã về Trung Quốc là quan thầy của các cơ trẻ. Tôi muốn đến đến Thánh Gioan Bosco là đấng sáng lập dòng Salesian nam và nữ. Ngày hôm nay nếu anh chị em nhìn đến trên bàn thờ này như cha hùng đã nhắc đến đầu lễ chúng ta có sự hiện diện của những vị truyền giáo dòng Salaje tại Trung Quốc và Việt Nam cha Mario ở bên tay phải tôi ngài đã cha Massimino ngài đã truyền giáo 55 năm tại Trung Quốc và Việt Nam và cha Trang người Trung Hoa ngài đã truyền giáo tại Việt Nam 13 năm tổng cộng là trong ba vị truyền giáo sau trên đó chúng ta có hơn 100 năm truyền giáo và nước Việt Nam của chúng ta đã nhận đánh được đức tin và tin mừng của Thiên Chúa ba ba vị truyền giáo mà dòng sa la diên đã gây dựng. Thánh Gioan Bosco đã được giáo hội tuyên xưng là quan thầy của giới trẻ suốt đời của người nếu tận hiến cuộc sống của người để làm sao cho giới trẻ qua bàn tay của người qua trái tim của người qua lòng thương của người người đã đem đến cho chúng ta nhìn thấy là thiên chúa thật sự thương yêu chúng ta muốn chúng ta trở nên con cái của người muốn chúng ta tham gia vào gia đình của người muốn tất cả chúng ta đều được không những hạnh phúc của đời này mà nhất là hạnh phúc vĩnh cửu chân thương chị em um, những người du lịch tới đất California này phải công nhận rằng thật sự khi chúng ta đi ra dạo phố chúng ta thấy những cơ sở sầm uất của người Việt Nam chúng ta nhìn đến nhà thờ value sống của chúng ta đang lớn lên bây giờ đều nhằm đến một cứu cánh cuối cùng đó là kết hậu vĩnh viễn tối hôm qua một người bạn Sarijim chở tôi về nhà trường thì trên trường trên đường anh ta nói như thế này thưa cha ở bên mỹ này chúng ta không làm ra tiền chúng ta không sống hưởng lộc mà chúng ta không làm ra tiền thì chúng ta cũng sống hưởng không làm ra tiền chúng ta than trách thiên chúa làm sao bỏ rơi chúng ta mà làm ra tiền thì chúng ta quên hết những chân giá trị sống cộng cho quốc gia cho gia đình của chúng ta cách đây được hơn một tháng Đức Giáo Hoàng đã phong thánh cho 117 vị thập tự đạo tại Việt Nam. Những người đó là những gương sáng của Chúa cho đời sống đức tin, nhắc nhở chúng ta rằng đời sống chúng ta đều quan trọng nhất đó là sống kết hợp với Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa, làm cho đời sống của mình trở nên bằng chứng rõ ràng là Thiên Chúa đã thương yêu đã mời gọi tất cả chúng ta về với đời sống để tham dự vào đời sống của mình. Trong bài đọc phúc hôm nay, anh chị em nghe tuyên bố rằng ta là bánh hàng sống, ai ăn bánh này thì sẽ Bánh hầm sống đó chính là Chúa Kitô, chính là lời của người, chính là thân xác của người, chính là sức mạnh của sứ mệnh của người trao phó chúng ta để chúng ta nhận lãnh, để chúng ta ăn vào để biến thành xương cốt của tụi điển chúng ta, để đức tin chúng ta phải trở lại cái ngoài mà chân sự sống đời sống của Chúa Kitô đối với chúng ta, đối với cộng đoàn, đối với gia đình và đối với giáo hội. chính trị làm đúng theo luật chúa và dạy cho họ cho cha nông trường Oslo là một người tiến bộ luôn học cái gì mới nhưng không bảo được quyền về nhiệm vụ à, xin tất cả chúng ta nhưng chỉ lễ nhưng trường Oslo chúng ta cũng là cái tư tưởng này trong đời sống của chúng ta Thank you. In Allievi, ho appena finito di vedere il nastro della Các con cựu học viên thân mến, cha vừa được xem video phong thánh các vị anh hùng tử đạo Việt Nam. Cha tự hỏi, tại sao hàng ngàn giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân đã đổ máu để minh chứng đức tin? Thưa vì các ngài được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần đã ban ơn cho các ngài cách đặc biệt để các ngài luôn trung thành với Thiên Chúa. Nhưng các con hãy nhớ, Đức Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ và ban ơn cho những ai có lòng sùng kính mẹ Maria. Cha biết các con đã thành tài và thành công trên nhiều lĩnh vực như kỹ sư, luật sư, thương gia, vân vân. Nhưng cha cũng nhắc nhở các con hãy luôn yêu mến Đức Chúa Thánh Thần. Và Đấng sẽ giúp Đức Chúa Thánh Thần ngự trị trong chúng con, chính là mẹ Maria như Thánh Louis đã nói, Đức Chúa Thánh Thần được thể hiện qua hình chim bồ câu để ban bảy phép bí tích giúp chúng ta xa lánh điều dữ. Được ơn Đức Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ biết điều hay, lẽ phải và tránh xa những điều dữ. Đức Chúa Thánh Thần là đấng sẽ ban sức mạnh và thúc đẩy chúng ta luôn trung thành với Chúa Giêsu và với ơn kêu gọi giáo hữu. Chúng ta đã được lãnh ơn Đức Chúa Thánh Thần qua bí tích thêm sức. Các con hãy yêu mến mẹ Maria, siêng năng lần hạt, hoặc ít là đọc vài kinh kính mừng mỗi ngày. Các con hãy cố gắng đọc kinh trong gia đình hoặc tụ họp vài gia đình với nhau làm việc kính mến Đức Mẹ.